một quản ngục nhỏ nay bỗng chuyển mình thành trưởng trại giam. Anh ấy vừa mới lên chức liền tiến hành cải tạo lại toàn bộ trại giam, không chỉ xóa bỏ đi chế độ VIP trước đây, hơn nữa còn vạch rõ khoảng cách với trưởng trại giam trước đây. Anh ấy không cho phép bất kỳ hành động tham nhũng và bạo lực nào xảy ra nữa. Cuối cùng thậm chí anh ấy còn lắp đặt những hòm thư ý kiến ở trong trại giam để các tù nhân có thể đưa ra các ý kiến cải tạo với trưởng trại giam. Nhìn thấy dáng vẻ thanh bạch của trưởng ngục mới, lập tức khiến anh ta nhận được sự tín trọng của các tù nhân. Tất cả mọi người ở hiện trường cổ vũ rất nhiệt liệt cho vị trưởng ngục mới Thanh Liêm này. Sau khi tiếng vỗ tay kết thúc, Trưởng trại giam lập tức tuyên bố, vì để tránh việc các hành vi bạo lực lại lần nữa xuất hiện trong tù, anh ta sẽ tiến hành lục soát tất cả mọi người. Đây là có ý gì vậy? Tôi có dự cảm không lành. Mà không biết lúc trưởng ngục cởi quần áo của bọn họ ra để kiểm tra, thì cảnh tượng đó đã bị camera truyền ra ngoài. Hóa ra đây cách làm do Trang Ho và trưởng trại giam nghĩ ra, mục đích là để kiểm tra xem trên người ai có vết xăm của tổ chức Big Mao, để tìm ra Big Mao thực sự ở trong trại giam. Thế nhưng sau một hồi kiểm tra vẫn không thu được bất kỳ kết quả nào. Lúc này một người tù nhân vừa cởi áo ngoài ra, Trưởng trại giam lập tức phát hiện ra hình xăm kỳ lạ trên người anh ta. Chờ đã. Quả nhiên trên người anh ta đã phát hiện ra biểu tượng của tổ chức Big Mao. Cuối cùng trưởng trại giam thất vọng mà đưa kết quả cho Trang Ho, bởi vì kiểm tra cả một trại giam cũng chỉ tra ra được ba chú chuột con mà thôi. Còn dấu tích của Big Mao thực sự thì vẫn là một câu hỏi lớn, vì kết quả không được như ý muốn nên trưởng trại giam định sẽ tiến hành thẩm vấn bọn họ. Nhưng Trang Ho lại phản đối mà nói với anh ấy rằng, hãy quan sát ba tên chuột nhắt đó trong thầm lặng, không được đánh rắn động cỏ, có như vậy thì mới có cơ hội tìm được. Bích Mao đang lẩn trốn, đừng vì bắt được phần đuôi mà bỏ qua cả con chuột lớn. Anh đang ra lệnh cho tôi sao? Cho anh ngồi lên được vị trí này thì bản thân anh cũng biết đường trả ơn đi. Nếu muốn bắt được Bích Mao thì hãy hỗ trợ tôi cho tốt vào. Hãy chờ xem, Big Mao thực sự là ai? Lúc này trưởng trại giam đứng trang nghiêm ở giữa nhà lao để chào đón một vị tù nhân mới. Chỉ nhìn thấy sau khi anh ta nhìn thấy tù nhân đó, liền cung kính mà cúi thấp người. Hóa ra người tù nhân mới đến chính là trưởng trại giam trước đây. Ông ta tức tối mà đấm mạnh vào mặt của anh, chất vấn người từng kề vai sát cánh bên mình, vì sao lại phản bội lại ông ta? Nhưng anh ấy lại vô tình mà rút ra chiếc rùi cui của người quản ngục bên cạnh, Tôi đã cố lịch sự kỷ niệm trước tình xưa Đúng là này Ông vẫn tưởng mình là trưởng ngục ở đây sao Nhìn kỹ cho tôi Giờ trưởng ngục là tôi này Ở đây tôi mới là vua kiểu chưa hả Trưởng trại giam mới phá vỡ hợp tác với Trang Ho Không chỉ trước mặt mọi người Chỉ ra hình xăm biểu tượng cho tổ chức Big Mao trên người bốn tù nhân Thậm chí còn vạch trần ra thân phận thật sự của Trang Ho Trước mặt tất cả tù nhân Số hiệu 5247 Người mà chúng ta vẫn luôn tin tưởng là kẻ giả mạo Big Mao thực sự đang lẩn trốn ở trong đây. Hóa ra mục đích của trưởng trại giam đó là hủy hoại thể diện của Trang Ho, để anh ấy không nhận được sự kính trọng của mọi người nữa, càng sẽ không có người vì Trang Ho mà phục tùng nữa. Có như vậy thì Trang Ho sẽ không còn chỉ tay năm ngón với anh ta được nữa. Tiếp đó anh ta còn nói với tất cả mọi người, từ bây giờ trở đi sẽ bắt đầu chế độ quản lý nghiêm ngặt, không chỉ cắt giảm thời gian ăn uống và hoạt động, thậm chí đến lượng công việc cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Cho đến khi bắt được Big Mao thực sự mới thôi. Cuối cùng anh ta còn treo Trang Ho lên giàn lừa, đó là nếu như mọi người tìm được bất kỳ manh mối nào thì đều có thể đến báo cáo với Trang Ho, mà mục đích của trưởng trại giam cũng có thể dễ dàng mà đạt được. Tất cả mọi người đều bất mãn mà nhìn về phía Trang Ho, bởi vì anh ấy không chỉ lừa gạt tất cả mọi người, mà hiện tại còn vì để bắt được Big Mao mà họ không hề hay biết, còn ảnh hưởng tới thời gian ăn cơm và hoạt động của mọi người. Cuối cùng mọi người tức tối mà đánh cho tên trưởng ngục trước đây ngã lăn xuống đất, sau đó nắm lấy cổ áo của hắn mà chất vấn rằng Big Mao thực sự đang ở đâu. Nhìn thấy ông ấy không trả lời chúng liền điên tiết lên mà xả giận lên người ông ta. Chính vào lúc này Trang Ho đã kịp thời dùng tay chặn cú đấm kia lại. Trang Ho biết rõ nếu như không có cái mắt của Big Mao, chỉ có thể bất lực mà phổ cập pháp luật cho anh ta. Là lúc này anh ấy cuối cùng cũng nhớ ra mình vẫn là một luật sư. Trong thời kỳ thi hành án, nếu xảy ra ẩu đả với tù nhân khác, thì mức phạt có thể tăng lên 5 năm. Cái thằng lừa đảo này mày lại muốn lừa mọi người à? Mày nói mày là Big Mao cơ mà. Tên lừa đảo như mày hôm nay chết chắc rồi, không được động đến Trang Ho. May mà lão đại trong tù đã kịp thời có mặt, một cú đấm khiến cho tên tù nhân kia ngã lăn xuống đất, hơn nữa còn cảnh cáo với tất cả mọi người, sau này không ai được phép động vào Trang Ho. Sau đó mới quay người lại nói với Trang Ho rằng, mặc dù anh không phải là Big Mao thực sự, nhưng bản lĩnh vượt ngục của anh thì thực sự ông ta đã được tận mắt chứng kiến. Cho nên chuyện một cuộc sống an yên về già mà anh đã từng hứa với ông ta, nhất định phải làm được. Trang Ho sau khi cảm ơn lão đại, lập tức đi đến phòng của trưởng trại giam, nhấc điện thoại ở trên bàn lên rồi gọi điện cho thị trưởng Choi. Anh ấy muốn hỏi ông ta, vì sao lại cho phép trưởng trại giam vạch trần thân phận của anh. Thế nhưng khi nghe thấy đối phương lấy lý do đi họp để cúp máy, lúc này Trang Ho mới hiểu ra, hóa ra đây là kết quả mà hai người họ đã bàn bạc với nhau. Vì để bắt được Big Mao thực sự, chúng không hề quan tâm đến sự sống còn của mình. Nhớ kỹ này, nếu như anh không bắt được Big Mao, anh sẽ quay lại trở thành một quản ngục nhỏ bé mà thôi. Quản ngục gan ạp. Vậy thì anh cứ nhìn mà xem. Tôi sẽ bắt Big Mao như thế nào? Người đàn ông nhìn người phụ nữ vừa mới chết, vậy mà lại nhân cơ hội lấy tay của cô ấy lên để mở khóa điện thoại. Trong điện thoại, vậy mà lại phát hiện ra lịch sử trò chuyện giữa cô ta và Miho. Ông ta còn phát hiện hai người họ đã lén lấy máu của tù nhân trong trại giam. Hóa ra lúc trước khi Miho lấy máu ở trong tù, là để Hezin bí mật tiến hành xét nghiệm. Kết quả là trong số máu kia không chỉ xét nghiệm ra được một loại ma túy mới, thậm chí số lượng bạch cầu cũng cao hơn bình thường gấp 3 lần. Thế là Miho vì để kiểm nghiệm sự việc này, dưới sự giúp đỡ của trưởng phòng trại giam, cô ấy lại tiếp tục lấy máu của những bệnh nhân có triệu chứng, sau đó đem số máu này giao cho Hezin. Thế nhưng Miho vừa mới rời đi, người chồng trước của Hezin lại đột nhiên xuất hiện trong nhà. Kết quả là Hezin vì quá sợ hãi nên đã cầm con dao hoa quả để hướng về phía anh ta, uy hiếp hắn không được đến gần mình. Thế nhưng tên Cheho này từ đầu chí cuối vẫn không nỡ rời xa vợ mình. Chính vào lúc hắn chậm chậm ép sát cô, Hezin đã không cẩn thận đâm con dao kia vào người mình. Cuối cùng Cheho thần hồn điên đảo, mà ngồi ở trong phòng nhìn người vợ nằm trong vũng máu. Đến thị trưởng Choi bước vào anh ta cũng không hề nhận ra. Thị trưởng Choi bất lực đành để trợ lý trùm đầu hắn lại, sau đó đưa hắn ra khỏi căn phòng. Tiếp đó thị trưởng Choi lại vô tình nhìn thấy trong điện thoại lịch sử trò chuyện của Hezin và Miho. Sau khi biết được bọn họ đang điều tra sự việc về nhóm máu ở trong trại giam, Choi Do Ha lập tức lấy điện thoại ra để gọi điện cho trưởng trại giam mới. Nghe rõ chưa? Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Park vâng, Chang Ho và Go Mi Ho. Hôm nay phải xử lý hai người đó. Mà Trang Ho lúc này vẫn không biết gì, đang nhàn nhã mà ngồi ở sân vận động đọc sách, chỉ nhìn thấy người trưởng ngục trước kia ngồi xuống bên cạnh mình. Ông ta vô cùng bất mãn mà chất vấn Trang Ho, vì sao lại hợp tác với thị trưởng Choi, để phản bội lại Bích Mao người luôn giúp đỡ anh ta. Nhưng Trang Ho lại nói với ông ta rằng, anh ta chỉ là đang giả vờ hợp tác với thị trưởng Choi mà thôi. Mục đích thực sự chính là giúp cho Bích Mao tìm bản luận văn của giáo sư Seo. Nhưng đến bây giờ Bích Mao vẫn không chịu hiện nguyên hình để báo thù cho các anh. Xem ra có vẻ là Bích Mao sẽ không phối hợp với chúng ta nữa. Thực sự là vừa phí công lại lãng phí. Kế hoạch mà tôi đã dày công chuẩn bị, hãy nói cho tôi nghe kế hoạch của cậu là gì? Nói với Big Mao. Tối nay 8 giờ gọi anh ta tới giáo đường. Lúc này trưởng ngục nhìn theo bóng lưng của Trang Ho rời đi, cũng đưa ra quyết định, chỉ nhìn thấy lúc này Jerry ở trong bệnh viện đang nhận được một cuộc điện thoại. Được rồi, cứ như thế đi, hãy giúp tôi hoàn thành thủ tục xuất viện. Anh Trang Ho, anh thực sự thú vị đó. Lúc này Trang Ho đang ngồi ở giáo đường, đúng như thời gian đã hẹn để chờ đợi Big Mao hiện thân. Thế nhưng thời gian đã qua đi, nhưng anh vẫn không thấy bóng dáng của Big Mao đâu. Lúc này điện thoại của anh bỗng nhận được một tin nhắn, chỉ nhìn thấy Big Mao nhắn tin cho anh muốn thay đổi vị trí gặp mặt. Trang Ho vội vàng đứng dậy để đi đến địa điểm trong tin nhắn. Nhìn thấy căn phòng một màu tối đen, anh lại nghe thấy những tiếng bước chân chậm chậm, cho đến khi anh nghe thấy người đó đã ngồi xuống ở phía sau lưng anh. Anh ấy mới nhanh chóng cầm lấy chiếc bật lửa ở trên bàn để thắp sáng cả căn phòng. Ông Là biết mau sao Được rồi tới đây thôi Nhấn theo dõi để xem diễn biến tiếp theo của bộ phim nhé